nếu tất cả đường đời đều trơn láng, thì chắc gì ta đã nhận ra ta. Không ai có thể hiên ngang chạm đến thành công mà không phải một lần trải qua thất bại. Điều quan trọng là bạn có biết đứng lên sau vấp ngã và vượt thất bại đó hay không. Chỉ cần bạn luôn kiên trì, nỗ lực cố gắng không ngừng, thì đến một thời điểm nhất định trong đời, sự cố gắng của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Từ đó cuộc sống ấm no hạnh phúc, sung túc hơn người. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời sẽ có phúc họa, vui sướng, khổ đau được gieo đến, mỗi người đều có cách riêng để đón nhận. Xem tử vi chọn đời tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, thanh ôn chi long. Cuộc sống của con giáp này không hề bình yên, phẳng lặng. Những khó khăn, sóng gió có thể ập tới bất cứ lúc nào, cuốn trôi đi tất cả những gì họ đang có. Nhưng may mắn là trời phú cho họ sự thông minh, sắc sảo, trí tuệ nhạy bén và rất ham học hỏi. Họ có thể tiếp thu ý kiến ở bất kỳ đâu,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 tiết lộ bí mật gây chấn động chưa từng có về tử vi chọn đời tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, lộc gánh còng lưng, cực may, cực đỏ, về già hưởng vinh hoa phú quý, tiền tiêu ba đời không hết. Quý vị thân mến, sông có khúc và người có lúc, ở đời có khúc sông dữ dội nước chảy xiết, cũng có khúc sông bình hòa êm đềm trôi. Người sống cũng vậy, có khi thịnh vượng may mắn, lại có lúc suy thoái nhọc thân. Xem tử vi chọn đời của tuổi Mậu Thìn,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 sinh năm 1988, qua những đồng mục được phân tích chi tiết dưới đây. Đầu tiên là xét tổng quan tử vi tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, chi tiết tử vi chọn đời. Mậu Thìn, hay còn được gọi là Thanh Ôn Chi Long, có nghĩa là con rồng ôn hòa. Năm sinh dương lịch, từ ngày 17 tháng 2 năm 1988 tới ngày mùng 5 tháng 2 năm 1989. Mạng Đại Lâm Mộc, có nghĩa là cây ở rừng lớn. Khắc đại trạch thổ, con nhà thanh đế, trường mạng, xương con rồng, tướng tinh con quạ. Người mậu thìn được, dược sư Như Lai ban phúc, tỳ sa môn ban thọ, long thủ Bồ Tát ban trí tuệ và phổ hiền Bồ Tát bảo hộ. Mậu thìn tuổi nhỏ vất vả, lớn lên đề phòng thủy nạn, là người thông minh, nhạy bén, hoạt bát, quyết đoán nhanh, là người tham việc, nói năng bảo mồm, thẳng thừng, có khả năng ngoại giao rất tốt, trong cuộc đời đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Tuy nhiên, trong ít mậu thiền tính tình nóng nảy, vội vã, không kiên định dễ chán nản. Vì thế công việc và công danh hay bị lỡ dở giữa chừng, nên thời trẻ thường mưu sự khó thành, thành quả không được như ý muốn. Số khác thì làm quan, đỗ đạt, của cải bậc trung. Số họ nhìn chung dù thời trẻ ra sao, thì số phận vẫn an bài sẵn, trên đường đời sẽ gặp được quý nhân tương trợ, hỗ trợ phát triển sự nghiệp vững chắc, gặp may mắn nhiều, có cơ hội đổi đời giàu có, về già được đầy đủ và sung túc. Về mặt sức khỏe, tuổi Mậu Thìn được Phật Phổ Hiền Bồ Tát độ mạng, Tý Sa môn ban thọ, nên con giáp này có sức khỏe tốt, dồi dào sinh lực. Theo tử vi chọn đời, tuổi này hưởng thọ cao, từ 75 tới 92 tuổi. Đặc biệt nếu ăn ở hiền hòa làm việc thiện đức thì sẽ được gia tăng từ 5 cho tới 10 niên kỷ và ngược lại, nếu ăn ở gian ác sẽ bị giảm niên kỷ. Vậy điều gì tác động tới vận mệnh của con giáp tuổi Mậu Thìn trong cuộc đời? Trước tiên xin mời quý vị cùng tìm hiểu đặc trưng trong tính cách nổi bật của con giáp này. Những người tuổi Thìn là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường và thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Vì thế mà những người tuổi Mậu Thìn thường là những người đạt rất nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền và địa vị cao trong xã hội. Mậu Thìn vốn mệnh rồng, là con cưng của đất trời, thông minh, lanh lợi, giỏi tư duy nghiên cứu, có ý chí phấn đấu, kiên cường trước khó khăn. Tính cách người tuổi Mậu Thìn mạnh mẽ, coi trọng lý tưởng, có chí khí và thần thái bất phàm. Những người sinh vào ban ngày có khả năng tập trung rất tốt, có ý chí phấn đấu. Những người sinh vào ban đêm thì theo chủ nghĩa hoàn hảo, thích an nhàn, hơi thiếu nghị lực phấn đấu cao hơn trong cuộc sống. Nhưng, nhìn chung càng về sau họ đều có cuộc sống tốt đẹp. Ưu điểm nổi trội của những người này là sức khỏe dồi dào, họ luôn bừng bừng sức sống, sẵn sàng phấn đấu vì mục tiêu cao xa đã đặt ra. Là những người ưa sĩ diện và hành động thường theo đám đông, họ khá hiếu thắng, cũng rất tự tin vào bản thân mình, có cái tôi khá lớn, có ước mơ đạt được cho mình mục tiêu cao xa. Cá tính thẳng thắn, có tài lãnh đạo, cũng có tố chất và vận số chỉ huy người khác, đây là những người ngay thẳng, hầu như không bao giờ có suy nghĩ hay hành động xấu xa, bỉ ổi, cũng không thích làm chuyện gian dối. Họ không sợ khó khăn, luôn cố gắng làm mọi chuyện thật hoàn hảo, Người cầm tinh con rồng có trí tiến thủ, song tính cách hơi tự cao tự đại, luôn cho rằng mình hơn người khác. Con gái phóng khoáng, nhiệt tình lại thấu hiểu lòng người, được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Nam giới là mẫu người hơi ra trưởng, bảo thủ và cố chấp, nhưng bạn chính là trụ cột số một của gia đình. Luận vận mệnh tính cách theo thiên can và địa chi. Mậu thìn với nạp âm hành mộc, do can mậu thổ, ghép với chi thìn thổ, can và chi cùng hành thổ, thuộc lứa tuổi đa số có năng lực đầy đủ, căn bản vững chắc, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời từ tiền vận cho tới trung vận. Mậu thìn có đầy đủ hai tính chất của can mậu, cương trực, cứng rắn, không khoan nhượng. Chi thìn dưới ảnh hưởng của chòm sao thiên sứ, nên bản tính dễ dao động và thường hoài nghi, không muốn mất lòng ai. Nhưng trái lại một số người có đức tin mãnh liệt, mậu thìn thuộc mẫu người trực tính, cứng rắn, lòng đầy tự hào, càng đi xa nơi sinh trưởng thì càng có lợi, tự tin nhưng đa nghi nên thường hay mâu thuẫn nội tại, phán đoán công việc rất hay và sáng suốt. Nhưng khi bắt tay thực hiện thì do dự, cân nhắc cẩn thận nên thường bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt trong tầm tay. Tuy nhiên, khi đã trải qua sương gió của cuộc đời, họ sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn, nắm bắt được thời cơ thích hợp. Khi cặp thời biến hóa như rồng, biết thu mình khi chưa gặp vận. Mậu Thìn địa chi được gọi là Thanh Ôn Chi Long, có nghĩa là con rồng của sự ôn tình, ôn nhu, hòa nhã, nhưng cũng đầy quyền lực và thành công. Tuổi Mậu Thìn là một con rồng chứa nhiều điều tốt đẹp, với sự nhiệt tình, biết yêu thương, dễ tha thứ cho người khác. Nhưng thời trẻ thường lắm phong xương, do người này thích được hưởng thụ, cư xử khó tính, thường không ưa, không vừa lòng, hay có ý kiến với mọi điều xung quanh, truy cầu sự hoàn mỹ tinh xảo, vì vậy mà kết quả họ nhận được không tương xứng với khả năng mà họ có. Càng về sau, họ càng nhìn đời rõ hơn, hiểu rõ bản thân mình nên làm gì, khi thời cơ đến họ nhanh chóng chuyển mình và nhanh chóng đạt được nhiều thành tựu, nhờ vậy cuộc sống của họ cũng thăng hoa. Càng về sau thì càng may mắn, có nhiều điều tốt đẹp đến với họ vì sự nhiệt tình, ôn hòa, cùng với đó là ý chí tiến lên mạnh mẽ, nên họ được nhiều người giúp đỡ, quý nhân tương trợ, tạo được sự nghiệp bền vững, tài lộc dồi dào, có cuộc sống giàu sang, sung sướng. Luận vận mệnh tính cách theo ngũ hành Mậu Thìn ngũ hành thuộc mộc, hay còn được gọi với cái tên là Đại Lâm Mộc. Theo Hán Việt, đại có nghĩa là to lớn, lâm được hiểu là rừng, mộc có nghĩa là cây. Ghép lại ta sẽ được ý nghĩa toàn bộ của Đại Lâm Mộc là cây rừng lớn hay cây đại thụ ở trong rừng. Những người tuổi Mậu Thìn thường có tính cách ôn hòa, có lòng bao dung, luôn giúp đỡ người khác, được nhiều người yêu quý và mến mộ. Hơn nữa, họ còn có ý chí kiên cường, không chịu khuất phục trước những thử thách, đúng với cây lớn giữa rừng. Ngoài ra họ còn là những người thích tìm tòi, ham học hỏi, nên có kiến thức thâm sâu, biết nhiều, hiểu rộng, có cá tính, bản lĩnh, tài giỏi, mạnh mẽ, có ý chí, khi đặt ra mục tiêu sẽ luôn phấn đấu hết mình cho đến khi đạt được. Rồng tượng trưng cho sự giàu có và quyền lực, là biểu tượng của vũ chúa, người đứng đầu một đất nước, nhận được mọi sự kính trọng. Có thể nói tuổi Mậu Thìn là một trong những tuổi mang mệnh cách tốt nhất, sự nghiệp có được thành công nhất định, phú quý hơn người, cuối đời vinh hoa hiện đạt. Tuy nhiên, thì tuổi mậu thìn mệnh đại lâm mục cũng gặp rất nhiều khó khăn trong công việc, nhưng qua sóng gió chắc chắn là thành công, lâu bền và ổn định về mặt sự nghiệp và tiền tài. Khái quát cuộc đời tuổi mậu thìn qua bài thơ sau. Mậu thìn mạng mộc tuổi thổ. Tuổi nuôi cho mạng điểm tô sau này. Đông xuân xanh thuận nhiều may. Nghịch xanh phải chịu đắng cay duyên tình. Tánh người khẳng khái thông minh. Xung khắc thân tộc gia đình sớm xa. Công việc thay đổi bôn ba bạc tiền khó giữ cửa nhà khó nên. Vật thời tốt ở trung niên. Công danh tài lộc vững bền từ đây. Tiếp theo, chúng ta cùng luật bàn chi tiết tử vi chọn đời tuổi mậu thìn trên các phương diện. Sự nghiệp, công danh, tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe. Mời quý anh chị cùng theo dõi. Đầu tiên là về công danh, sự nghiệp chọn đời của tuổi mậu thìn. Theo tử vi chọn đời dự báo,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 họ thông minh nhạy bén với thời cuộc, thích sự bận rộn và cuộc sống có nhiều thay đổi. Họ chủ động và hoạt bát, đa tài, đa nghệ, có tài năng bẩm sinh về ngôn ngữ và viết lách, cũng có khả năng cảm thụ nghệ thuật rất tốt, coi trọng ngoại hình và có óc thẩm mỹ cao. Đây là người có lòng tự tôn rất lớn, luôn yêu cầu mọi việc thập toàn, thập mỹ. Chính vì vậy mà luôn cực kỳ nghiêm khắc với bản thân mình cũng như người khác. Thậm chí còn có thể nói họ khá khắt khe, tính tình lại nóng nảy, khiến người khác có cảm giác một đạo quân thứ thiệt. Đàn ông cầm tinh con rồng, có ý chí phấn đấu rất mãnh liệt, phụ nữ thì mạnh mẽ cuột cường. Tuy nhiên nhược điểm của con giáp này nằm ở chỗ thiếu kiên nhẫn và nghị lực, họ bừng bừng khí thế theo đuổi ước mơ của mình. Song hễ có khó khăn trở ngại ngáng đường, là lòng nhiệt tình đó lập tức trở nên nguội lạnh. Họ sẽ nàn lòng thối chí, không được quyết tâm để tiếp tục tới cùng, nhưng một khi chứng minh được năng lực của bản thân trong một lĩnh vực nào đó, những cố gắng của họ sẽ được đền đáp xứng đáng, tính cách năng động, hoạt bát và tố chất hơn người cũng khiến họ thường đảm nhận những vị trí lãnh đạo cao trong ngành nghề mà họ tham gia. Tuy tiền vận vất vả nhiều sóng gió, nhưng đều được giúp đỡ vượt qua. Giai đoạn từ năm 35 tuổi là thời gian vàng để bứt phá ngoạn mục, được cắt tinh soi chiếu, con giáp này làm việc gì cũng hanh thông thuận lợi. Đánh đâu thắng đó, chỉ cần bản mệnh luôn quyết tâm, nỗ lực thì thành quả nhật được sẽ vô cùng xứng đáng. Tử vi chọn đời tuổi Mậu Thìn về mặt tài lộc. Người tuổi Mậu Thìn trời sinh thông minh, lanh lợi, phản ứng nhanh nhạy, có tài quan sát, chính vì thế mà vận thứ tài sẽ rất tốt, dễ dàng thu được những khoản lợi nhuận bất ngờ. Tuy nhiên, đối với họ thì tiền bạc chỉ là thứ để con người thuận lợi đạt được mục đích lớn nhất của cuộc đời mà thôi. Tiền tài suy cho cùng không phải thứ quan trọng nhất đối với con giáp này, điều mà họ luôn muốn con được chính là thực hiện ước mơ, lý tưởng của chính mình. Nếu có thể biến việc kiếm tiền thành mục tiêu trong cuộc sống, thì người này chắc chắn sẽ trở thành người vô cùng giàu có. Tuy nhiên với tính cách của người tuổi mậu thìn, tài lộc đến với họ tuy nhiều, nhưng ra đi cũng rất nhanh. Thu chi cân bằng không quá dư giả, cũng không thiếu thốn, bản mệnh nên chi tiêu hợp lý hơn biết giữ tiền cũng là một dạng phát tài. May mắn với mậu thìn là từ trung vận trở đi, con giáp này có nhiều cơ hội mới để phát huy tài năng của mình. Mậu thìn cũng may mắn gặp gỡ được nhiều người có tầm ảnh hưởng lớn,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 bạn muốn có được sự vững chắc trong vấn đề sự nghiệp và tiền tài và sự làm ăn không bị vấp ngã trên cuộc đời. Bạn cần phải lựa chọn tuổi hợp tác chung với tuổi của bạn mới không mang tới những thất bại hoàn toàn trong cuộc đời. Có nhiều khi gặp những tuổi không hợp tuổi của bạn thì sự nghiệp sẽ bị đổ vỡ hoàn toàn. Vậy trong công việc làm ăn và phát triển sự nghiệp, bạn cần lựa chọn những tuổi kỷ tỵ, quý dậu, ất hợi, đinh sửu. Những tuổi này là các tuổi rất hợp với tuổi mậu thìn trong bất cứ mọi khía cạnh của cuộc đời những tuổi đại kỵ, mậu thìn không nên kết hợp làm ăn với tuổi tân mùi và quý mùi. Những tuổi này hợp tác làm ăn thường kém may mắn và không thuận lợi. Tử vi tuổi mậu thìn về mặt tình duyên, gia đạo. Người tuổi mậu thìn bình thường sôi nổi hoạt bát, song đứng trước tình yêu lại biến thành người bị động. Có điều vốn là người may mắn, nên họ vẫn được người khác giới chú ý rất nhiều. Đặc biệt, sự thông minh, hoạt bát, thành thật nhiệt tình, lại sống rất có quy củ, nên người tuổi thìn thường gây ấn tượng khá tốt với mọi người. Người này đặt hết sự chú ý vào sự thực hiện hóa giấc mơ, nên ít khi quan tâm tới chuyện yêu đương, họ cũng không mấy cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo, ít thể hiện tình cảm với người khác phái, cũng không giỏi nhận ra tình cảm của đối phương. Họ ít khi chủ động yêu ai đó và cũng hiếm khi đau khổ buồn phiền vì tình yêu. Tuy nhiên, chỉ cần con người kiên trì theo đuổi đáp ứng yêu cầu về tư chất của họ thì rất có thể sẽ có tình yêu của nhiều người sinh năm rồng. Đàn ông tuổi mậu thìn có tính cách chu đáo, nhạy cảm, nên thường căng thẳng trước người mình yêu. Phụ nữ tuổi mậu thìn khá bị động trong chuyện tình cảm, không đủ khéo léo và tinh tế, song cũng hiếm khi đau khổ về chuyện tình cảm. Về mặt gia đạo, cuộc sống hôn nhân của con giáp này khá tốt, vợ chồng hòa thuận, êm ấm cửa nhà. Phụ nữ tuổi mậu thìn là con người của công việc và xã hội, họ đảm nhận nhiều vai trò trọng trách lớn. Tuy nhiên, không vì thế mà tuổi mậu thìn bỏ bê công việc gia đình của một bà nội trợ Họ biết cân đối thời gian của mình để hoàn thành trách nhiệm của một con người, một người mẹ và một người vợ. Có thể nói rằng, phụ nữ tuổi mậu thìn giỏi việc nước, đảm việc nhà, làm mẫu người lý tưởng nhiều người mong ước. Đàn ông tuổi mậu thìn dù bận rộn với công việc tới đâu, nhưng họ vẫn luôn dành nhiều thời gian cho gia đình mình. Bởi đối với họ không có gì quan trọng bằng tình cảm, sự yêu thương gắn bó của những người thân trong gia đình. Đôi lúc bạn hơi gia trưởng, bảo thủ và cố chấp, nhưng bạn chính là trụ cột số một của gia đình. Trong cuộc sống, Mậu Thìn cũng không thể tránh khỏi những va vấp mâu thuẫn giữa vợ chồng và anh em, con cái khó dạy bảo, hay mối quan hệ ngoài xã hội gặp nhiều khúc mắc, tranh luận gay gắt, khiến bạn áp lực rất nhiều, nên có những lúc không giữ được bình tĩnh xử lý chưa ổn thỏa. Lời khuyên cho Mậu Thìn là hãy luôn tìm cho mình không gian yên tĩnh, có thời gian suy xét lại mọi vấn đề, mọi việc và bản thân mình để có cách giải quyết tốt nhất. Cuộc sống sẽ có lúc buồn lúc vui, lúc mệt mỏi, áp lực, nhưng đó mới chính là gia vị của cuộc sống. Nhìn tổng quan, thì Mậu Thìn trong cuộc đời vẫn có được sự nghiệp, tình duyên, gia đạo được ấm êm, nhiều bất ngờ may mắn, về già được sống bình an, vui vẻ, sung túc, được lộc con cháu tới suốt đời. Tử vi tuổi Mậu Thìn về mặt sức khỏe. Theo tử vi chọn đời của tuổi Mậu Thìn cho thấy, người sinh năm Rồng được ví như con của đất, ra đời có sức lực cực kỳ sung mãn, khí chất toát ra từ con người họ luôn sáng rõ, nên người tuổi mậu thìn dường như vĩnh viễn không biết đến cảm giác mệt mỏi là gì. Trong cuộc đời họ có sức khỏe tốt, ít khi bị ốm đau, nhưng hiện nay tình hình dịch bệnh tràn lan, nên con giáp này nên chú ý bảo vệ và rèn luyện sức khỏe thường xuyên. Tuy nhiên, người tuổi mậu thìn ngũ hành thuộc mộc nên dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa. Trong cuộc sống hàng ngày, nên chú ý hơn về vấn đề ăn uống, khi ra ngoài nên chú ý an toàn, không nên quản việc người khác, mà gặp phiền phức không đáng có. Ngoài ra, Mậu thìn cần chú ý các bệnh có liên quan tới dạ dày, gan, lá lách, miệng, cần ngủ nghỉ hợp lý để gan, lá lách được phục hồi. Về ăn uống bạn cũng nên tránh ăn những đồ ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ, đồ ăn nhanh hay là rượu, bia, vì những thứ này sẽ khiến gan và dạ dày của bạn bị tra tấn và gây nên bệnh tật. May mắn là với sự chăm sóc ngay từ trẻ của tuổi Mậu Thìn thì về già được sống thọ, đầy đủ vật chất và sung túc. Theo tử vi học, tuổi này hưởng thọ cao từ 75 tới 92 tuổi. Tiếp theo đây chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu chi tiết vận mệnh của tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, theo tháng sinh phát tài và giờ sinh phú quý. Luận vận mệnh của người tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, theo tháng sinh âm lịch. Người tuổi Mậu Thìn, sinh vào tháng Giêng. Người sinh vào tháng 1 âm lịch, là người thông minh, lanh lợi, là người có ước mơ và khát vọng thành công. Nếu bạn vượt qua được những gian khổ mà người thường không chịu được, bạn tất nhiên sẽ đạt tới đỉnh cao mà không ai có thể sánh được. Người tuổi Mậu Thìn sinh vào tháng 2 âm lịch. Người tuổi Mậu Thìn sinh vào tháng này rất xuất sắc về mọi mặt và có năng lực mạnh mẽ, dường như không có gì có thể ngăn cản được bước tiến của họ. Họ cũng được mọi người xung quanh kính trọng và nể phục, họ có thể đạt được những chức vụ lớn, người tuổi Mậu Thìn, sinh vào tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch rơi vào tiết Thanh Minh, đặc trưng trong tính cách của họ là lễ phép, nhã nhặn, biết cách cư xử với mọi người, dù tài giỏi, học giỏi, nhưng người này không vì thế mà mất đi tính khiêm tốn. Người tuổi Mậu Thìn, sinh vào tháng 4 âm lịch. Họ là những người có đủ sức khỏe và sức lực để mưu cầu những điều lớn lao, chủ nhân đã lập được những cống hiến hiển hách, được nhân dân ngưỡng mộ. Người tuổi Mậu Thìn sinh vào tháng 5 âm lịch. Người tuổi Mậu Thìn sinh vào tháng 5 vốn có số giàu sang phú quý, cuộc sống hoàn toàn không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, họ nên tiết chế tính cách của mình, chú ý đừng quá chuyên quyền. Người tuổi Mậu Thìn sinh vào tháng 6 âm lịch là người vận số trôi nổi, tiến thoái lưỡng nan, công danh sự nghiệp khó khăn, khó giàu có, có thể làm nên sự nghiệp nhưng phải gặp thời. Người tuổi Mậu Thìn sinh vào tháng 7 âm lịch Người tuổi Mậu Thìn sinh vào tháng 7 âm là người thông minh, biết người khác, biết mình, họ được hưởng phúc, đi đến đâu cũng có quý nhân phù trợ. Người tuổi Mậu Thìn sinh vào tháng 8 âm lịch. Họ là người có nhiều bạn bè và kết nối xã hội, những người này thường muốn sống một cuộc sống bình lặng, theo đuổi những gì mình thích. Đó cũng là lý do tại sao thành công đến với họ một cách tự nhiên. Người tuổi Mậu Thìn sinh vào tháng 9 âm lịch Người tuổi Mậu Thìn sinh vào tháng 9 âm lịch là người hiền lành, tử tốn, lịch thiệp, là người ga lăng. Họ không mải mê chạy theo của cải, vật chất. Nhưng nếu đã đạt được mục tiêu, thì sẽ quyết tâm theo đuổi tới cùng. Người tuổi Mậu Thìn sinh vào tháng 10 âm lịch. Họ thích cuộc sống bình thường, không có nhiều biến cố, bản mệnh không muốn cạnh tranh hay đầu tư mạo hiểm, nên thường có ít danh hiệu nổi bật. Người tuổi Mậu Thìn sinh vào tháng 11 âm lịch Họ có nhiều tài năng, ôm ấp nhiều dự định và hoài bão, nhưng chỉ có một số ít thành công. Đối với họ chỉ lập kế hoạch thôi là chưa đủ, mà cần phải chuẩn bị tâm lý, dám đương đầu, dám thừa nhận thất bại và đứng sau thất bại. Người tuổi Mậu Thìn sinh vào tháng 12 âm lịch. Người tuổi Mậu Thìn sinh và cuối năm có khởi đầu không mấy suôn sẻ, họ tuy có tài và có đức không thua kém ai, nhưng khó gặp được điều kiện làm ăn hay cơ hội lớn.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 từ 1 giờ tới 3 giờ đêm. Cuộc sống suôn sẻ, đi tới đâu cũng được quý nhân giúp đỡ, cộng thêm năng lực vốn có của bản thân, họ nhanh chóng gặt hái được thành công. Người tuổi mậu thìn, sinh giờ dần, từ 3 giờ tới 5 giờ. Những người này thích hợp để kinh doanh từ xa, nếu sống ở quê hương thì cuộc sống an nhàn và bình yên, không có nhiều cơ hội bất phá. Người tuổi mậu thìn, sinh giờ mão, từ 5 giờ tới 7 giờ sáng. Theo tử vi, đây không phải thời điểm tốt, tuy vất vả hơn người khác, nhưng nếu sinh năng cầu tiến, thì bản mệnh sẽ có học thức và tài năng hơn người. Người tuổi mậu thìn, sinh giờ thìn, từ 7 giờ tới 9 giờ. Người tuổi mậu thìn sinh vào giờ thìn, có nhân duyên tốt, vượng phú ít tử, tài vận hanh thông, họ đi đến đâu cũng gặp ác và thiện, không bị nhân duyên làm hại. Người tuổi mậu thìn, sinh giờ tỵ, từ 9 giờ sáng tới 11 giờ trưa, Mặc dù phải đối mặt với một số khó khăn và nguy hiểm, số phận đó có thể giải quyết chúng. Về phần cuộc sống gia đình nên quan tâm nhường nhịn nhau, cùng nhau vun đắp, xây dựng để tránh đổ vỡ. Người tuổi Mậu Thìn, sinh giờ Ngọ, từ 11 giờ tới 13 giờ. Người tuổi Mậu Thìn sinh giờ Ngọ thì hòa khí của Ngọ rất mạnh, họ mạnh mẽ, ngay thẳng nhưng dễ làm mất lòng người khác, vì vậy bản mệnh nên hạn chế cái tôi của mình. Người tuổi Mậu Thìn, sinh giờ Mùi, từ 13 giờ tới 15 giờ chiều. Những người sinh vào giờ này thường đi lên từ hai bàn tay trắng, họ sử dụng sức mình để đạt được kết quả. Họ cũng là những người có đức tính tốt, có trái tim ấm áp và đầy tình yêu thương. Người tuổi Mậu Thìn, sinh giờ Thân, từ 15 giờ tới 17 giờ chiều. Công việc làm ăn buôn bán hanh thông, thu lợi nhiều, phú quý. Tuy nhiên, bản mệnh cần có sự cẩn trọng nhất định, đừng quá tin người kẻo bị kẻ tiểu nhân lợi dụng. Người tuổi Mậu Thìn, sinh giờ Dậu, từ 17 giờ tới 19 giờ tối. Họ là những con người tốt và có sức hút mạnh mẽ với người khác phái, vì vậy cuộc sống vợ chồng cần chú ý giữ mình, đừng để kẻ thứ ba xen vào làm mất đi hạnh phúc vốn có. Người tuổi Mậu Thìn, sinh giờ Tuất từ 19 giờ tới 21 giờ. Người sinh vào giờ này, thông minh, lanh lợi, tài đức vẹn toàn, bản mệnh nên lập nghiệp xa quê hương thì mới suôn sẻ hơn. Người tuổi Mậu Thìn,